Mm-hmm. di đà phật sáng thân vàng hướng tốt không gì thể sánh ngang mặt biển lăng trong trùng bốn biển tu di rực rỡ lập hào số phận ứng thân bồ tát hiền vô vàng bốn mươi tám nguyện vì danh chúng chín loại nói đường đến giáp sàn nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiên tam thế âm bồ tát nam mô quan thế âm bồ tát quan thế địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát nam mô địa tạng vương bồ tát địa tạng vương bồ tát nam mô Thank you.